Toàn xin mến chào toàn thể cô chú và các anh chị Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại à, nhà tù Hỏa Lò Là một trong những di, tích lịch sử à, đã được xếp hạng Và nhà tù Hỏa Lò là ở số 1 của phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Hôm nay Minh Toàn à, có dịp đến đây nhà tù Hỏa Lò để ờ, muốn ờ, gửi một số hình ảnh đến ờ, một khán thính giả nhờ Minh Toàn đến nhà tù Hà Lò để quay về nhà tù Hà Lò này. À, tiên thể Minh Toàn sẽ chia sẻ một số hình ảnh về nhà tù Hà Lò đến cô chú và các anh chị luôn. Trước khi vào nhà tù Hà Lò thì cô chú và anh chị cũng có thể chúng ta đi theo đoàn hoặc chúng ta đi theo cá nhân thì chúng ta đến cái quầy bán vé đằng trước đây cái quầy bán vé ở đây và chúng ta mua mua vé thì Minh Toàn đã mua vé ở đây rồi à, nhưng toàn mua vé ở đây Ra vé ở đây là vé tham quan là 30.000 đồng Đấy. 30.000 đồng và cái giờ mở cửa của nhà chùa lò là từ 8 giờ đến 17 ờ, giờ hàng uh, tuần hàng ngày và nếu ngày lễ thì có thể là thay đổi bây giờ ờ, Minh toàn xin mời cô chú anh chị chúng ta vào nhà tù Hà Lò nhé anh nhật té là đi hướng nào đi bên này trước rồi vâng cảm ơn anh à, chúng ta sẽ đi đây ra khu này đây toàn bộ ở đây là cô chú anh chị nhìn thấy uh, các du khách của nước ngoài về thăm uh, nhà tù Hà Lò mời xem từ đây ở trong này là có các biển chỉ dẫn trong này là trưng bày các cái ờ, hình ảnh của nhà tù họ lò và đầu tiên đập vào mắt của chúng ta là cái ờ, lò của lò chúng ta đọc vào cái giới thiệu này một chút này. nhà tù hỏa lò do thực dân Pháp xây dựng năm 1896 trên đất làng Phú Khánh vốn thuộc tổng Vĩnh Sương huyện Thọ Sương Hà Nội Phú Khánh nguyên là hai thôn Nguyên Khánh và Nam Phú hợp nhất và đến thế kỷ 19 làng Phú Khánh là nơi duy nhất ở Kinh Thăng Long có nghề thủ công truyền thống chuyên làm các loại đồ gia dụng như siêu ấm bếp lò bằng đất nung nên còn có tên nôm là làng hòa lò những sản phẩm thủ công khi thực dân pháp chiếm đóng hà nội thì chúng ta đã cho di chuyển toàn bộ dân làng những ngôi đình chùa cổ kính làng phụ vân vân nhà tù hòa lò có tổng diện tích là 12.908 m2 là một trong những nhà tù lớn và kiên cố bậc nhất Đông Dương lúc bây giờ. Như vậy kể từ năm 896, người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung đã vĩnh viễn mất đi một ngôi làng cổ có nghề thủ công truyền thống lâu đời. Đấy là tổng quan về nhà tù Hòa Lò có diện tích là 12.980 uh, 908 mét vuông. Bây giờ xin mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp của Minh Toàn nữa. À, mời xem tiếp trong này thì à, có màn hình để chúng ta du khách để xem xong vào đây là tiếp tục toàn cảnh là tù hỏa lò thì lên này là một trên bảy mươi các cái hình ảnh các hình ảnh về à, quần tập tù hạt lo. chú anh chị chúng ta đi tiếp trưng bày các cái cổ vật đây như đây là chỗ nhà bếp dùng đựng cơm cho tù chính trị cái này là chấu cơm cơm mà bị canh cho từ ờ, trước còn đây là cái gì đây là một bộ quần áo bộ quần áo này à, là tù chính trị sử dụng trong nhà tù còn à, chăn là tù chính trị sử dụng trong nhà tù chăn này gọi là chăn chiên bát đĩa thì là tù chính trị sử dụng trong nhà tù ngày xưa lấy cái gáo ờ, dừa xong rồi làm bát và đĩa như là à, thìa đây chúng ta vào đây là cái à, khu trại giam tại Giam Nam. Wow. Và đây thì đập vào mặt chúng ta là hai bên ờ, của cái khu trại giam. Đây là cái gì? Không lên khu vực này. Đây là nhà hình như là em gái tây có vẻ ngơ ngác trước những cái hình ảnh như thế này luôn mình toàn ngơ ngác luôn Ồ, đây có cái ờ, cái cái, cái lộ thùng gió này Đó, lộ thùng gió trong nhà tù này thì bây giờ có điều hòa là dành cho du khách thôi chứ còn ngày xưa là không có điều hòa song sắt được làm rất là kiên cố luôn đây mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp ở đây mà bây giờ đi tiếp ở đây thì Minh Toàn sẽ dừng cái video này ở đây và sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo về nhà tù hỏa lò nếu cô chú anh chị mà quan tâm về nhà tù hỏa lò à, rất mong cô chú à, đăng ký kênh miễn phí để chúng ta là người đầu tiên được xem những à, cái những hình ảnh khi mà mình à, toàn post những cái video lên về nhà tù Hòa Lò nói riêng và về cuộc sống của Việt Nam cũng như cuộc sống Hà Nội Hà Long nói chung cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều nếu cô chú anh chị có cái nhận xét gì về cái nơi giam giữ tù nhân chính trị này thì xin để lại uh, bình luận ở dưới video để chúng ta cùng biết thêm về cái nhà tù chính trị cái nơi giam ờ, những tù nhân chính trị này nhé hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo